thức trắng đêm để nghe tiếng em dịu rằng lần này em đến giọng nàng là bài hát em nhẹ nhàng người cất lên từ bao Trường xuân kia sáng Yêu thương ấy nắng anh buông lời Cho anh mang một tươi nắng Thời đen đọc trong giọng mơ Cho hồn bay giữa giấc mơ Và cho anh em Người bình thường em sẽ đến bên anh Những những những những những ra tìm mẹ cha cho đón em về làm dâu môi quay bước Where there is a flame, someone's bound to get burned. But just because it burns doesn't mean you're gonna die. You've gotta get up and try, and try, and try. You've gotta get... Sẽ có một ngày, nơi ngoài thành xa anh sẽ về thăm Thăm động ruộng sâu thăm rằng dừa cao lũy chúng bao